chào mừng mọi người quay đến kênh ờ, người lao động HN của mình nhé hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan nhà tù hỏa lò nhà tù hỏa lò thì nằm ờ, trên ờ, phố hỏa lò cắt phố hai bà trưng của lý thường kiệt là cái phố duy nhất mà có một số nhà cái phố hỏa lò nhà tù hỏa lò là một cái địa danh rất là nổi tiếng của hà nội bởi vì đã từng giam giữ rất nhiều tiến sĩ cách mạng trong chiến tranh Đông Dương của Việt Nam ngày xưa. Vào năm 1997 thì được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhà tù nằm tại số 1 Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một số cái đồ gốm của cái làng nghề Phụ Khánh ngày xưa người ta sưu tầm lại còn những cái bát cái ờ, chén từ ngày xưa rất là quý cái này chắc là khai quật lên bắt đầu cái mình ờ, tham quan thì có cái hai cái bia cái bia này thì là cái văn bia của đình phụ Khánh ngày xưa người ta trưng bày lại đây là cái hình ảnh của chùa nơi lưu chùa chân tiên đây. nơi lưu giữ hai tấm bia của làng Vũ Khánh mình sẽ đi uh, tiếp theo nhé có cái biển chỉ dẫn này đi theo lối này nhà tù Hỏa Lò, một trong những nhà tù lớn nhất, kiên cố nhất ở Đông Dương thời bấy giờ. Cùng à, các bạn vào trong xem để hiểu nhé. mô hình à, của nhà tù ngày xưa toàn cảnh hỏa lò năm 1896 1954 tỷ lệ là 1 trên 70 bây giờ chắc không được không còn nguyên vẹn ngày xưa ấy. tại vì xung quanh là bên cạnh là có xây một khách sạn đây có cái bức tranh để mình mường tượng lại cái, cái nhà tù hỏa lò ngày xưa bộ vào trong này nó lạnh lạnh toát trại D một trong những trại giam lớn nhất của Hỏa Lò nơi thực dân Pháp giam Nam tù chính trị từ thời kỳ à, 1930 1945 này cái trại thiết kế tối đa 40 người nhưng mà có thời điểm lên tới gần 100 người đấy ý rất là rõ đây là nơi giam các cái đồng chí chiến sĩ cách mạng sau này trở thành lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam như là bác Đỗ Mười là bác Trần Đăng Ninh Nguyễn Lam Đấy, thời kỳ 146 1954 cái này là hiện vật từ ngày xưa ngói thực dân Pháp xây dựng nhà tù ở Lò năm 5896 cái ngói này dùng ngày xưa ấy. bây giờ chắc được tuân tặng rồi người ta vẫn giữ cái ngói ngày xưa sau ống khói các hiện vật mọi người nếu mà chưa chưa biết ờ, về thông tin nhiều thì có thể à, nghe thuyết minh tự động ở trên vô tuyến treo ở trong phòng sau năm 1930 có thời gian giam đến gần 2.000 tù nhân do đó nhà tù này thường xuyên phải cải tạo nâng cấp thay đổi cả mình đi à, vào tiếp theo nhé tiếp theo mọi người theo chân mình vào xem cái ờ, chế độ giam cầm hà khắc như nào nhé vào cửa tiếp theo đây vẫn trưng bày những cái ờ, vật ngày xưa đây là những cái bát mà mà các bác tù chính trị của mình đã dùng để ăn cơm trong tù này cái ca để đựng nước uống đựng nước uống bài à, thơ ngày xưa bài hịch cơm tù nhân ngày xưa nói chung các hiện vật từ ngày xưa cái này là cái bát ờ, đĩa kìa bằng cái ngáo dừa quần áo của tù nhân còn là mẫu trong màn mà hồi xưa cũng chính trị rồi đây là cái ờ, tiếp theo mình sẽ vào cái trại ờ, trại giam e trại giam của nam rơi vào lạnh gáy mọi người chắc là có những cái phong hồn ngày xưa của các bác không sống phát này. cái này là cái bệnh xí ngày xưa mà vệ sinh này xong có những cái xô đầy thì sẽ Manigo trạm E này là nơi cái dân Pháp ra tù Trị Việt Nam 1930 1931 À, chúng dùng để để để đốt à, các đồng chí của mình bằng những cái gọng sắt rất là độc ác cái mô hình này thì à, thấy ai cũng gầy người ở chắc là cũng không đủ ăn rồi là bị tra tấn dã man không là ai cũng ốm yếu có người bị bệnh Ờ, con bác có đọc sách thể hiện một tinh thần rất là lạc quan mình đi đến sò ờ, tiếp theo nhé trong đấy nó còn cái mùi nhanh ngái tra chót là tiếng, tiếng Pháp à? Nghĩa là ngục tối chắc là từ tiếng Pháp Ca chót này là dùng để giam những người tù Những người bị trừng phạt vi phạm quy định của nhà tù này. Đây gọi là địa ngục Của phòng giam trại hẹp tối tăm Bên đây thì, à, thì nhân bị nhốt biệt lập sau một thời gian ngắn thì sẽ bị phù nề do ghẻ lở mắt mờ thiếu vệ sinh ánh sáng cản dưỡng khí năm 1932 đồng chí Trường Trinh nguyên tổng bí thư của mình ấy bị phạt thời gian tại đây vì là lãnh đạo tù chính trị tổ chức mít meeting kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 mình sẽ vào tham quan nhé tối lắm trong này lạnh toát đủ da mày chắc thì bằng nhà vệ sinh bên không bằng nhà vệ sinh mình nghĩ dùng vào khe trong này rất là thiếu ánh sáng này tối thắm lắm Đây. chúng rất là độc ác cũng làm kiểu là ngồi dốc ngược ra sau tôi có triệu chân thì để trước cho cái cái cái cái còng mình này cái hơi hơi như mình cháu bao giờ đến ờ, hỏa lò chưa? Ờ, đây là lần đầu tiên tôi đến ờ, tham quan nhà tù hỏa lò. Cháu cảm nghĩ của cháu thế nào? Ờ, cảm nghĩ cháu bây giờ thì thấy đây là một phần uh, lịch sử của dân tộc lần đầu tiên được chứng kiến uh, quả lò và biết được uh, sự gian khổ và đấu tranh của ông cha ta từ thời sự xưa thì uh, giam cầm áp bức bóc lột điều kiện uh, sinh hoạt thì uh, thiếu thốn các mọi thứ thì nói chung đây thực sự là một địa ngục các bạn thân mến đây là cây bàng mà từ ngày xưa còn lại này rất là cao là cái chứng tích lịch sử vẫn là hiên ngang bên cạnh thì bây giờ là cái tháp đôi của Hà Nội Tower ở đây có ghi là cái cây bàng này gắn với tù chính trị hỏa lò giai đoạn 1930 1954 vỏ bàng lá bằng non chữa dạ. được bệnh kiết lị rửa vết thương hạt bàng này dùng để bồi bổ sức khỏe dưới gốc này là cái ờ, nơi mà tù chính trị của mình trao đổi biện pháp chống cái độ giam cầm hà khắc của nhà tù thực dân vượt qua thời gian cây này là vẫn là minh chứng lịch sử anh hùng của dân tộc người đi tiếp đi tham quan tiếp theo nhé đây là cái cửa cũng ngầm à, của cái sân này ngày xưa là sân trại tử hình đêm 24 tháng 12 năm 1951 16 tù chính trị của mình bị cái án tử hình tổ chức vượt ngục hỏa lò từ cái cửa ống này năm người đã thành công và bắt liên lạc được với tổ chức tiếp tục tham gia chiến đấu rất là công phục nhìn cái ống ngày xưa vượt ngục qua cái thép như này các bác ngày xưa ý chí quá là kiên cường quá là bất khuất tấm gương con cháu học tập đây cũng là cái cửa cũng là mình xin kết thúc cái phần 1 là tại đây nhé mời quý vị các bạn đón xem phần 2 với sự ghê rợn của máy chém máy tự hình của quân pháp nhé